chào mọi người hôm nay mình sẽ đi mua quà Giáng sinh cho tất cả các thành viên ở trong nhóm một chút nữa chúng ta sẽ unbox nhé ghi cho từng người khác nhau yeah. và tối nay sẽ là tiệc sinh nhật của Bin cũng như là uh, đêm Noel luôn cho nên là Bin có mua quà Noel cho mọi người thì cái này sẽ được bóc random nha mọi người đây à, sẽ có những thứ nhỏ nhỏ dễ thương gì thôi không có nhiều tiền hết nhưng mà vui là chủ yếu ha đây thì uh, ờ, vớ nè thì mình nghĩ uh, dancer thì sẽ cần rất là nhiều vớ để uh, uh, thay đổi thường xuyên lượt mấy cái nhỏ nhỏ gì nhưng mà rất là quan trọng nha tại vì khi đi diễn cái gì đó thì uh, các bạn sẽ có thể uh, sử dụng đây lượt thì có hai màu màu hồng và màu xanh rất là cute bông uh, mút trang điểm và cái uh, này nó, nó là cái uh, đừng cái bút trang điểm mà cái hình cái trứng á mọi người cái này cũng ok kiểu tóc à, cái đồ đựng ly này là Vin mua cho Vin một cái và Vin mua cho à, Trần trí Văn một cái tại vì à, tại vì Trần trí Văn à, chưa có tặng quà sinh nhật cho chí danh cho nên là pin mua một cái ly và một cái uh, bao đựng ly luôn tại vì hôm bữa là ổng hỏi ổng hỏi là mua bao đựng ly ở đâu đây cái ly đẹp lắm nha mọi người thành nó trời thì tôi nhìn tôi cứ mua một cái lắm luôn đó thì cái nắp này sẽ là nắp dặn nắp dặn ở bên trong của nó là có cái sợi dây sợi dây đẹp lắm khá là dễ thương lâu lâu mình hay thích bày bày ra vậy đó mua cho tốn tiền chơi ok mình sẽ cất lại rồi và đây là một cái ly nữa mình mua cho bạn mình Ta -da! rất là có chữ than và một cái ống hút nhỏ vui Giáng sinh Giáng sinh mình phải vui vẻ lên Thì thường là Giáng sinh là cũng là sinh nhật của Vin luôn cho nên là mọi người tặng quà cho Vin, Vin tặng ngược lại mọi người Cũng rất là vui vẻ rồi đó Và đây là cái nó mà mình mua cho Trọng Nghĩa Trúc Anh rồi đó đó tại vì cũng thiếu quà sinh nhật của nó luôn từ hồi 30 tháng 4 tới giờ đó gần một năm gần nửa năm rồi đó giờ mới mua tặng lại cho nó OK tiếp theo là sẽ là món gì đây một cuốn sổ cuốn sổ cái gì? sổ này ví dụ như các bạn đi sơ cũng có thể lưu lại lịch diễn hay gì đó cũng khá là áp dụng đây một bộ neo. tại vì bên nhóm mình là ờ, nam nữ gì cũng xài neo hết mọi người xài neo cho nên là để cho mọi người bóc thăm hai bóc chúng thì hên xui và đây có hai cái uh, móc gắn chìa khóa nhưng mà nó rất là đặc biệt là của Rose Lisa Blackpink đây mọi người thấy không nhỉ đấy còn cái này là của Rose đấy ok và tiếp theo là cái lượt cái lượt và và và và và người ta gọi là gì nhỉ nó vừa là lường mà nó vừa là kiến luôn tương luôn á mọi người à, hình bóc wow cái này đẹp quá cái của pin tại vì của pin cũng có một cái rồi á ở trong cặp nè mà của pin là nó là màu sắc màu ta thôi bỏ qua đi mọi người đây giống vậy nhưng mà mấy cái cái cọng này của Vin là nó màu à, bảy sắc cầu vồng còn cái này là nó chỉ có một màu thôi khá là dễ thương không biết ai sẽ bóc chúng những món quà này ta ok rồi bây giờ Vin sẽ viết hiệp và hẹn mọi người tối nay chúng ta sẽ ăn sinh nhật và tặng quà giáng sinh cho nhau ok là giờ mọi người sẽ chọn số từ ờ, từ một từ số 1 cho tới số 12 mọi người có quyền chọn tự do muốn chọn số mấy số 12 số số 1 tới 12 số 3 số 3 số 8 mày bảy ờ đủ rồi rồi ok giờ bây giờ nhớ nhớ số từng người nha tôi không có nhớ đâu á rồi số mấy số 11 số 10 số 2 3 ba giây ồ da số mấy vậy này số 5 số 5 tuổi. <laughs> rồi còn số mấy vậy số 8 hả chết rồi từ nha này không phải Yeah, số 8 chúc mừng em Món đó, món đó mắc nhất đó Món nó mắc nhất Hết chưa? Ừ, Trang số mấy? Số 7 hả? Số 7 đâu Số 12 nè Đựng trứng ờ, bông mút tẩy trang á số 7 Lisa Quà tinh thần thôi nha mọi người Quà tinh thần thôi nha Không được luôn, được luôn Bỏ không, chứ không dịch lộn ra, được luôn Ok, cảm ơn mọi người Và vlog đến đây là thật là vô tri Hết rồi